Chúng ta cũng bắt đầu vào ví dụ số 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ OIZ à, cho mặt phẳng P là x cộng 2y trừ 2z cộng 1 bằng 0. Mặt phẳng Q là 3x trừ 4y trừ 2 bằng 0. Cosin của góc giữa hai mặt phẳng P và Q là bao nhiêu? Đó, cho bốn kết quả như này. Thì em nhìn vào bốn kết quả này, đầu tiên em loại luôn cho thầy đáp án A và C đi vì cosin góc có mặt phẳng không thể là số âm được đúng chưa như bây giờ chúng ta chỉ cần để ý nhé nếu mà lựa chọn đấy thì ta chỉ cần chọn b hoặc là chọn d thôi được chưa nào thì bây giờ em thấy này mặt phẳng p thì có vectơ pháp tuyến np đó np là hai à, một hai một hai trừ hai mặt phẳng q có vectơ pháp tuyến là 3 trừ 4 không các em chú ý nhá z hệ số z bằng không chứ không phải bằng trừ hai nhá nhiều bạn nhầm sang trừ hai là, là tính ra kết quả khác đấy được chưa à, bây giờ góc giữa pq cosin của nó cosin của góc giữa hai mặt phẳng p và q đúng không thì bằng à, cosin của góc giữa hai mặt à, giữa hai vector tuyến np và nq ta tính luôn à, tích vô hướng chín tiêu dài nhớ là chữ đối này ở trên tử này đó 1 nhân với 3 cộng với 2 nhân với trừ 4 trừ đi 2 nhân 0 của chỗ nào trên căn bậc 2 của đây một bình cộng 2 bình cộng âm 2 bình đó, nhân với căn bậc 2 của 3 bình cộng âm 4 bình các em hiểu chưa nào đó tích vô hướng trên tích độ dài nhớ ở trên tử là chỉ đối thì trên tử ta thấy này 3 3 cộng 8 bằng à, 3 trừ 8 bằng à, trừ 5 đúng không nhỉ trừ 5 nhá dưới mẫu đây là 3 đó, trừ 5 để đối cho thầy nhá đây là 3 này đây là 5 đó thì bằng 1 phần 3 như vậy cosin góc hai mặt phẳng sẽ bằng 1 phần 3 thì ta sẽ chọn được đáp án B các em à, để ý nhé nếu như ta để à, à, không để ý này chỗ này vector chỉ phương ờ, vector pháp tuyến của của quy ấy là 3 ờ, trừ bốn trừ hai thì ta sẽ ra đáp án D đấy nhá thì các bạn cẩn thận nhá phải nhìn kỹ vào cái hệ số đứng trước cái x y z là bao nhiêu được chưa các em nhớ vững nhá thì nhắc này là công thức để tính cốt giữa hai mặt phẳng đó là bằng tích vô hướng trên tích độ dài của hai vector uh, pháp tuyến nó và trên tử các bạn nhớ phải để trị đối nhá nếu mà tính toán mà nếu mà không để tuyệt đối thì kết quả nếu mà âm thì ta chuyển thành dương thôi là được nhé ok chúng ta cùng